Zoom là gì? Zoom có những tính năng nào? Tải và đặt Zoom là sao? Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Sen Và mình là Hoàng Giang đến từ Hoa Sen.com Và trong video ngày hôm nay, Hoa Sen sẽ chia sẻ với các bạn cách tải, cài đặt, đăng ký và nhập Zoom cả cho máy tính và trên điện thoại một cách đơn giản, dễ dàng và đặc biệt ai cũng làm được nhé Hoàng Giang Xe.com suyệt, đê suyệt zoom. Vậy trước tiên bạn hiểu Zoom là gì đúng chưa Vậy Zoom là gì ạ? Zoom là một phần mềm hội họp trực tuyến gọi video ra đời năm 2012 được phát triển bởi Zoom Video Communication, một công ty của Mỹ. Zoom cho phép nhiều người kết nối với nhau, nhìn mặt nhau, trò chuyện với nhau cho dù họ một khoảng cách rất xa nhau. Ok, vậy Zoom có những tính năng nào? Ở đây Zoom sẽ có 6 tính năng chính nhé đầu tiên nhất đó chính là tính năng record record nghĩa là sao record là ghi lại cuộc họp các bạn hình dung ấy khi bạn vào trong zoom ấy sẽ có một nút record góc dưới màn hình đó chính là nút ghi lại màn hình đấy tiếp theo thứ hai đó chính là chat là tương tác trò chuyện như mình đã chia sẻ lúc đầu ấy là zoom cho phép mọi người kết nối với nhau cho dù họ một khoảng cách rất xa nhau tiếp theo thứ ba đó chính là tính năng poll đã tạo cuộc thăm dò ý kiến là người chủ hot ấy, là người chủ trì cuộc họp ấy, họ sẽ tạo một chủ đề thăm dò sau đó chia sẻ chủ đề đó với tất cả những người tham dự trong Zoom để khảo sát ý kiến cũng như phản hồi thông tin một cách khách quan nhất. Tiếp mục thứ tư đó chính là share screen là chia sẻ màn hình. Thì đối với bất kỳ ai tham dự trong Zoom ấy, họ đều có thể chia sẻ màn hình với tất cả những người tham dự còn lại nhé. Và thứ năm đó chính là phát biểu ảo. Thì khi bạn có ý kiến ấy, thì bạn có thể nhấn vào nút raise the hand, nút giơ tay phát biểu ấy. Và nếu như có nhiều người cùng giơ tay phát biểu ấy, thì à, chúng ta sẽ xếp theo thứ tự ai giơ tay trước thì sẽ được phát biểu trước và cùng thứ sáu đó chính là tắt tiếng đối với người host người chủ trì của họ họ có quyền tắt tiếng của bất kỳ ai tham dự trong zoom nhé thì đó chính là 6 tính năng chính của zoom tiếp theo mình sẽ đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay đó chính là tải cài đặt đăng ký và đăng nhập zoom cả trong máy tính cũng như trên điện thoại nhé Tiếp theo mình sẽ demo ví dụ trên máy tính để bạn quan sát video nhé thì các bạn sẽ truy cập vào bất kỳ chuyện nào có trên máy tính laptop của chúng ta thì đây mình sẽ truy cập vào trình duyệt Google Chrome trên thanh tìm kiếm các bạn nhớ địa chỉ hoàng giang xe com suy d suy zoom để đây viết tắt ở đào loa đấy mình xin đọc lại này là xe com gạch chéo d gạch chéo o m. thì link này mình cũng sẽ để ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên ghi của mình nội ha. sau đó các bạn nhấn enter tìm kiếm Thì hôm nay sẽ hiện ra bài viết chia sẻ hướng dẫn chi tiết từng bước từ A Z của ASEAN về cách tải Zoom này, cài đặt phần mềm Zoom mới nhất như thế nào nhá. Bạn kéo xuống này, chọn phần nội dung. Đây, bấm vào đây Đó, sau đó các bạn nhấn vào tải Zoom về máy tính PC miễn phí. Thì đây sẽ có 3 link mà chúng ta có thể tải về. Đầu tiên nhất ở trên là link Google Drive, tiếp theo là link App Share và cuối cùng là link Media File các bạn bấm chọn link nào cũng được nhá ví dụ ở đây mình bấm chọn vào link driver nhá thì lúc này sẽ ra một giao diện như thế này tiếp theo các bạn sẽ bấm chọn tích chọn vào tôi phải là cái máy ở giữa màn hình nha. các bạn tích chọn vào này sau đó các bạn sẽ chọn tất cả những hình theo yêu cầu dù đây chúng ta sẽ chọn những hình có cây cọ đây hình này hình này hình này sau đó các bạn bấm vào xác minh ok kế tiếp các bạn sẽ click vào đây để tiếp tục các bạn chờ 5 giây nhé Ok sau đó các bạn bấm vào lấy link Thứ này sẽ đa file tệp tải zoom về máy tính cho chúng ta nhé các bạn bấm chọn vào này sau đó chọn sau đó nhấp chuột phải chọn phải xuống Bước theo các bạn sẽ tiến hành lưu tệp với nhau dụ đây mình sẽ lưu vào desktop màn hình này. Sau đó các bạn bấm vào save lưu. Ok, như vậy là mình đã tải tệp thành công. Các bạn ra màn hình desktop này. Đây đây chính là file tệp mà chúng ta vừa tải xong. Bước kế tiếp các bạn bấm chuột phải này, chọn Open hoặc Run mini trader dụ đây mình chọn mini trader để chúng ta tiến hành cài đặt Zoom lên máy tính laptop của chúng ta ha. Các bạn bấm chọn này, sau đó chọn Yes. Các bạn chờ Zoom cài đặt lên máy tính nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công Zoom lên máy tính. Thì đây sẽ có hai nút các bạn cần quan tâm cho mình được. đầu tiên thứ nhất đó chính là nút Join Meeting. Join Meeting nghĩa là sao? Là nếu mà các bạn có ID, password, mật khẩu của một phòng họp rồi, bạn tiến hành bấm chọn nút này để chúng ta tham gia vào cuộc buổi họp đó nhé. Còn tiếp theo thứ hai là nút Sign In vào nút đăng nhập thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập tài khoản dùng nhá các bấm chọn vào này thì đây các bạn sẽ có ba cách đăng nhập cách nhất đó chính là đăng nhập bằng SSO SSO nghĩa là sao là viết tắt của single sign on nghĩa là các bạn có thể truy cập vào Zoom chỉ với một lần đăng nhập duy nhất nhưng thực tế rất ít người dùng họ sử dụng cách này vì sao ạ vì các bạn sẽ phải phụ thuộc vào nhà cung cấp SSL cũng như là sẽ mất một khoản chi phí khá khá. Chính vì thế, mình khuyên chân thành khuyến khích tất cả các bạn là lên đăng nhập bằng Gmail của Google Facebook ở đây nhé ví dụ đây mình chọn đăng nhập bằng Gmail các bạn bấm chọn vào phần Google này đó sau đó các bạn sẽ chọn tài khoản Gmail của chúng ta này ví dụ đây mình chọn tài khoản Nga Xe gia gmail.com này các bạn bấm vào này sau khi các bạn đăng nhập bằng tài khoản Gmail của Google thành công rồi lúc này sẽ ra một giao diện như này bước kế tiếp các bạn sẽ bấm vào mở zoom meeting đó như vậy là mình đã đăng nhập vào Zoom thành công tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách tải cài đặt cũng như đăng nhập Zoom trên điện thoại của chúng ta nhé Ok, thì đầu tiên nhất các bạn truy cập vào cửa hàng Google Play hay chính là CF Play đối với các máy sử dụng hệ điều hành Android còn App Store đối với các máy sử dụng hệ điều hành iOS thì trên tay tìm kiếm các bạn nhập từ khóa Zoom mình xin đọc lại này là ZOM sau đó các bạn nhấn OK Điều này sẽ ra một ứng dụng có tên là Zoom Cloud Meeting. Các bạn tiến hành tải và cài đặt như bình thường nhé. Các bạn bấm chọn là cài đặt này. Các bạn chờ Zoom tải và cài đặt lên điện thoại của chúng ta nhé. Sau khi tải và cài đặt xong, các bạn bấm vào mở này. Thiếu này sẽ hiện ra giao diện màn hình của Zoom. Thì đây sẽ có 3 nút các bạn cần quan tâm Nút đầu tiên là trên nút tham gia cuộc họp thì nút này nếu các bạn có ID password mật khẩu của phòng học thì các bạn tiến hành tham gia phòng học thôi còn hai nút còn lại là nút đăng ký và đăng nhập chủ yếu đây mình chia sẻ cho các bạn mới thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản Zoom nhé các bạn bấm chọn vào đăng ký này ở đây Zoom yêu cầu chúng ta xác minh bằng cách điền ngày tháng năm sinh của chúng ta vào thì bạn điền ngày tháng năm sinh của bạn vào nhé ví dụ mình điền mình sinh ngày 14 tháng 2 năm 2000 này Xong các bạn bấm vào đặt. Bước theo các bạn tiến hành điền email, tên cũng như họ của mình vào nhé. sau đó bấm đăng ký. Lúc này Zoom sẽ gửi cho chúng ta một email kích hoạt. Các bạn mở email chúng ta vừa đăng ký ra, sau đó bấm vào nút kích hoạt tài khoản. Kế tiếp các bạn sẽ điền thông tin tài khoản của chúng ta vào, họ tên này, mật khẩu. Các bạn lưu ý nhé, là mật khẩu chúng ta phải có ít nhất 8 ký tự, trong đó có ít nhất một chữ cái thường, một chữ số này và phải có cả chữ cái in hoa nhé. Uppercase là chữ cái in hoa, đấy. lowercase là chữ cái thường đấy. Sau đó tích chọn vào I'm not a robot, nghĩa là tôi không phải là người máy đấy. Và cuối cùng bấm vào Continue để tiếp tục. Ở bước 10 đồng nghiệp thì các bạn skip bỏ qua bước này nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã đăng ký tài khoản Zoom thành công. Nếu thấy video hit, nhớ like, thích, share, chia sẻ. Đừng quên subscribe, đăng ký kênh youtube cũng như bật nút chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn miễn phí từ Hàn Xe nhé. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy comment bình luận xuống dưới video. Hàn Xe sẽ giải đáp trả lời tất cả trong 24 giờ nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Hàn Xe. Bye bye, xin chào.